Kính chào quý khán thính giả thân mến của Duyên Vạn Cổ. Kính chúc quý vị có một ngày đầu tuần làm việc hiệu quả, có nhiều niềm vui và mọi điều bình an. Kể từ ngày hôm qua, mùng 8 tháng 1, Trung Quốc đã chính thức mở cửa biên giới. Hành khách bắt đầu đổ về Trung Quốc bằng đường hàng không, đường bộ và đường biển mà không cần phải xét nghiệm. Diễn biến này đã đánh dấu việc chính quyền Trung Quốc dỡ bỏ bức tường thành cuối cùng của chính sách phòng dịch Zero Covid mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã áp dụng với danh nghĩa bảo vệ người dân nước này khỏi đại dịch, đồng thời cũng cô lập họ khỏi phần còn lại của thế giới. Chính phủ Trung Quốc cho biết khoảng 2 tỷ lượt người dự kiến sẽ đi du lịch trong mùa Tết Nguyên đán đang cận kề. Con số này gấp đôi so với năm ngoái và phục hồi tới 70% so với số liệu của năm 2019. Nhiều người dân Trung Quốc cũng dự kiến sẽ bắt đầu đi du lịch nước ngoài, đến các địa điểm du lịch ở các quốc gia như Thái Lan hay Indonesia. Tại Việt Nam, hàng nghìn người Trung Quốc xếp hàng làm thủ tục xuất cảnh khiến lực lượng biên phòng, hải quan cửa khẩu quốc tế hữu nghị Lạng Sơn và móng cái Quảng Ninh phải mở tối đa làn, làm việc xuyên trưa mùng 8 tháng 1. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh trong đại lục vẫn đang diễn ra thảm hại. Gần đây, người nhà của một quan chức cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc đã qua đời vì COVID-19 tiết lộ rằng nhà xác ở Bắc Kinh không còn chỗ chứa thi thể. Khi họ nhờ quan hệ gọi điện cho nhà tăng lễ Bát Bảo Sơn, gắng gượng lắm mới có được một chiếc quan tài giấy. Theo tin từ cư dân mạng, các bệnh viện lớn ở Thượng Hải quá thê thảm, trông thật chấn động. Bệnh nhân nhiều quá không đủ phòng, phải lập ra các khu ngoài trời. Vậy mà trong báo cáo chính thức từ đầu năm đến nay mới chỉ có 859 ca lây nhiễm. Chúng tôi mong muốn trong tình cảnh rối ren này có thể cung cấp cho quý vị những thông tin chân thực nhất về tình hình dịch bệnh bên trong Trung Quốc để quý vị có thể chủ động nắm bắt thông tin và bảo vệ sự an toàn cho người thân, gia đình. Kính mong quý vị cùng chú ý theo dõi. Thượng Hải, bệnh viện quá thê thảm, chỗ nào cũng kín bệnh nhân và buộc phải lập các khu ngoài trời. Vào ngày 6 tháng 1, một cư dân mạng trên Twitter cho biết rằng Thượng Hải cuối cùng không thể chịu đựng được nữa. Số điện thoại xe cứu thương 120 liên tục đổ chuông, hành lang đông không len chân vào được và người trẻ mang đồ ăn đi cùng người già đến khám bệnh. Các bệnh viện lớn quả thật quá thê thảm tại Bệnh viện Trung Sơn trực thuộc Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải, nơi được biết đến là bệnh viện lớn nhất ở Thượng Hải, rất đông bệnh nhân đang chờ được chữa trị. Người đàn ông quay lại video cho biết rằng ở đây toàn là người già, hầu như tất cả họ đều dương tính và đầy người cả tầng trên và tầng dưới. Hầu như tất cả thanh niên ở đó là người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Nhân tế trực thuộc Y viện của Đại học Giao thông Thượng Hải, không cảnh vào lúc 6 giờ 30 chiều, khoa cấp cứu đông đúc và xe cấp cứu cùng nhân viên y tế tấp nập tới lui. Trong sảnh cấp cứu, những chiếc giường đã được kê kín lối vào sảnh, góc nào cũng kín giường, có hàng trăm bệnh nhân xếp hàng, chỗ nào cũng kín bệnh nhân, trông thật đáng sợ. Cảnh tượng lúc 7 giờ tối ngày mùng 4 tháng 1, bệnh viện Trường Hải ở Thượng Hải, nhiều nhân viên bận rộn quanh xe cứu thương, người ra người vào ở sảnh cấp cứu, hành lang chật kín giường bệnh và sảnh cũng chật kín giường bệnh, chủ yếu là người già. Tại bệnh viện Đồng Tế ở Thượng Hải, mọi ngóc ngách của phòng cấp cứu cũng chật kín giường bệnh. Ở lối đi chật hẹp thì một bên này là giường bệnh, một bên kia thì chật kín bệnh nhân. Một phụ nữ cho biết rằng có rất đông người xếp hàng đăng ký vào khoa cấp cứu. Bên trong xe cấp cứu 120 vẫn đang đưa tới đưa lui. Các lối đi đều là giường tạm, chật kín người, không chen vào được. Các bệnh nhân ở bệnh viện Đồng Tế đa số đều là những người lớn tuổi, đều là những bệnh nhân mới. Trước đó như chúng tôi đã từng đưa tin, vào ngày mùng 4 tháng 1, theo một đoạn video cho thấy các bệnh viện ở Thượng Hải đã quá đông và vì không có giường nên quá nhiều bệnh nhân phải thở oxy bên đường. Trong video, nghi vấn có nhiều bệnh nhân đang được truyền dịch trên những chiếc giường tạm bợ đặt bên đường. Cách đó không xa có một xe cấp cứu đậu và có các nhân viên y tế đưa đón giữa các giường bệnh. Bệnh nhân nằm la liệt khắp nơi. Cũng vào ngày 31 tháng 12, một video đăng trên Twitter cho thấy rằng bệnh viện Thượng Hải không có giường, bệnh nhân thở oxy bên đường. Bệnh viện kiếm bộn qua dịch bệnh một video khác ghi vào ngày mùng 5 tháng 1 cho thấy các bệnh viện ở Thượng Hải tiếp tục kiếm tiền. Trong video, một người phụ nữ nói rằng tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Trường Hải ở Thượng Hải đang đẩy giá tiền làm họ vô cùng chật vật. Cấp cứu 120, ban đầu 30 tệ cho một giường, giờ là 200. Ban đầu 1.000 tệ cho hai người mặc đồ liệm cho người già, tức 500 mỗi người, bây giờ là 1.600 tệ, tức 800 cho mỗi người. Trong video, phòng cấp cứu của Bệnh viện Trường Hải ở Thượng Hải chật kín bệnh nhân. Nhìn tình cảnh bì đát trước mắt, người phụ nữ đã nói rằng nhiều người già không được điều trị kịp thời, phổi viêm hỏng rồi. Phát triển viêm phổi, nhiều bệnh viện không thể nhập viện. Người phụ nữ cũng nói rằng gọi số 110, 120 từ sáng đến tối mà thật sự gọi được là tốt lắm rồi. Gia đình quan chức vừa qua đời do Covid chua sót nói, cuối cùng cũng có được quan tài giấy. Bất chấp tình hình chết chóc tang thương, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn đang tạo ra những thông báo giả dối lố bịch đến nực cười về số lượng người tử vong và nhiễm bệnh. Gần đây, người nhà của một quan chức cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc tiết lộ rằng nhà xác ở Bắc Kinh không còn chỗ chứa thi thể. Khi họ nhờ quan hệ gọi điện cho nhà tang lễ bát Bảo Sơn, gắng gượng lắm mới có được một chiếc quan tài giấy. Vào ngày 4 tháng 1, cư dân mạng Rongchian tweet rằng bố của mình đã 97 tuổi đã qua đời vì Covid-19 vào ngày 25 tháng 12. Sau khi chết, ông được cho vào túi đựng thi thể màu vàng và để trên giường bệnh một ngày, lý do là không còn chỗ trong nhà xác. Rongchian cho biết, về sau thi thể đã được đặt trong một căn phòng lớn có cửa sổ mở rộng hướng ra ngoài trời lạnh giá. Căn phòng đầy những kệ sắt ba tầng, chất đầy thi thể, nhìn vào là một vùng màu vàng, rất kinh hoàng, linh hồn còn phải sốc. Nhà tang lễ Bát Bảo Sơn hứa sẽ cho xe tang đến đưa thi thể vào ngày hôm sau, nhưng họ nói không có quan tài, quan tài đã được dùng hết. Họ bảo người nhà dùng tấm đệm cuốn lại rồi đưa đi. Người này đã chua xót nói, bố tôi làm cách mạng cả đời và đây là kết cục hay sao? Rongchian cũng kể thêm, Cục Cán bộ Cựu Chiến binh ở Bắc Kinh đã gọi giúp đến nhà tang lễ Bát Bảo Sơn, nhấn mạnh rằng đây là một cán bộ cựu chiến binh đã nghỉ hưu được đối xử cấp bộ và yêu cầu điều phối một chiếc quan tài bằng mọi giá. Cho nên ngày hôm sau cũng có xe tang đến. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng bố tôi cũng có được một cái quan tài giấy. Đừng xem thường quan tài giấy này, biết bao nhiêu người dân bình thường còn chưa có. Rongchian cho biết đã nhìn thấy nhiều xác chết không có quan tài, được cho vào túi đựng mang xác đến các quận ngoại ô hoặc Hà Bắc để hỏa táng trong xe tải, giá lên tới 40.000 nhân dân tệ. Khi thanh toán, người quản lý nhà xác hỏi anh chạy đường nào mà ngày hôm qua vào, ngày hôm nay đã được đưa đi hỏa táng mà còn được đưa bằng xe tang chính thức từ Bát Bảo Sơn, còn mang cả quan tài cho. Thi thể ở chỗ chúng tôi đây phải chờ 10 ngày hoặc nửa tháng mới đưa đi thiêu được vì cơ bản không còn chỗ xếp hàng. Rongchian kể bị tính 1.200 nhân dân tệ phí bảo quản thi thể trong kho lạnh, nhưng kỳ thực bảo quản lạnh đều là nhờ tự nhiên, nhưng chỉ cần thi thể được nhận thì không có gì phải bàn cãi nữa. Khi đến Bát Bảo Sơn, trong đó toàn là xe tang và xe chở thi thể. Tôi xếp hàng thành vòng tròn trong sân và đợi cả nửa ngày cũng không nhích được. Cư dân mạng này nói rằng rất nhiều thi thể trên xe tải đều không có được cái quan tài, chỉ được đựng trong túi vải màu vàng. Một nhân viên và người lái xe tang ở Bát Bảo Sơn thì thì thầm với nhau rằng anh biết gì không, lãnh đạo của chúng ta đi họp ở chính quyền thành phố, vỗ ngực đảm bảo mỗi ngày hỏa táng 1.000 người. Chúng ta vẫn phải làm thêm giờ người viết đã cảm thán rằng đây chỉ là một lò thiêu ở Bát Bảo Sơn, toàn Bắc Kinh thì sẽ có bao nhiêu người chết vì virus corona mới đây. Cuối cùng, Bronchian đã than thở rằng người bố cấp bộ của mình còn phải gặp cảnh này, vậy còn bao nhiêu người bình thường không thể tìm được nhà xác, không tìm được quan tài hay lò thiêu trong gió lạnh, đành phải kêu gào trong bì phẫn. Còn có hy vọng nào cho đất nước này không? Tôi thực sự muốn khóc cho người bố đã quá cố của mình, khóc cho những người dân Trung Quốc gặp tai họa. Về vấn đề này, bà Thái Hà, cựu giáo sư tại trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, đây là người cấp chính bộ trong chính quyền Bắc Kinh. Khi chết, ông ấy chỉ có một chiếc quan tài bằng giấy, vậy thì bao nhiêu người bình thường chỉ được bọc trong những tấm vải. Bát Bảo Sơn hỏa táng gần 1.000 xác chết mỗi ngày. Toàn Bắc Kinh, bao gồm cả nhà tăng lễ quanh Bắc Kinh, mỗi ngày hỏa táng bao nhiêu thi thể. Đây chính là mỗi từng mạng người, nhưng đến cơ quan thống kê của chính quyền thì nó thậm chí còn không được tính là một con số. Một số cư dân mạng thì bình luận, tất cả những cán bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc này phải chịu trách nhiệm về việc biến Trung Quốc thành như ngày nay và không ai là vô tội. Kính thưa quý vị, từ sự phong tỏa cực kỳ man dợ cho đến việc thả nổi cực đoan trước dịch COVID-19, bất kể là bị phong tỏa hay bỏ chặn, tư tưởng đấu với trời, đấu với đất của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều tạo ra những thảm họa cho nhân loại. Khác với sự công khai, minh bạch thông tin, trong quá trình này, Đảng Cộng sản Trung Quốc không ngừng gieo rắc thông tin sai lệch, cổ suý cho tư tưởng đấu với trời, đấu với đất. Điều này mang lại cho con người sự kiêu ngạo đầy ảo tưởng, chứ không phải bình hòa và lý trí. Sau khi cơn sóng thần dịch COVID-19 bùng phát, người dân Trung Quốc lại rơi vào cảnh hoang mang, tề liệt. Thứ mà Đảng Cộng sản Trung Quốc mang đến cho người dân Trung Quốc không chỉ là cái chết mà còn là sự kiểm soát về tư tưởng, chặn đứng hy vọng mà lối tư duy mà văn hóa truyền thống mang lại cho người dân. Đối với trời, đối với đất, làm bại hoại lòng người. Những lời tuyên truyền đối với trời, đối với đất của Đảng Cộng sản Trung Quốc khiến người dân không thể có được thông tin khoa học và sự thật về COVID-19. Câu nói cùng chung sống với COVID bị chặn, Zero COVID được coi như sự ưu việt của chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thổi phồng thông tin sai lệch về việc những quốc gia nước ngoài coi thường sự an toàn tính mạng của người dân như thế nào. Những tiếng nói chống lại Zero Covid ngay lập tức bị dập tắt. Người dân sống trong ảo tưởng sai lầm do Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên truyền. Khi Zero Covid không thể tiếp tục duy trì được nữa, chính quyền lại đột ngột thả nổi. Trận sóng thần dịch bệnh đã gây ra làn sóng hoang mang trong người dân. Thậm chí họ còn tranh nhau giành giật những quả đá bằng vàng đóng hộp không có chút tác dụng gì để điều trị COVID-19. Trước sự phẫn nộ đỉnh điểm của người dân, chế độ Cộng sản Trung Quốc đã đình chỉ hoặc đóng tài khoản mạng xã hội của hơn 1.000 người chỉ trích các chính sách COVID-19 của chính phủ, khi nước này tiến hành dỡ bỏ các hạn chế khắc nghiệt chống virus. Nền tảng truyền thông xã hội nổi tiếng nhất là Sina Weibo cho biết họ đã giải quyết 12.854 vi phạm, bao gồm việc chỉ trích các chuyên gia, học giả và nhân viên y tế và ban hành lệnh cấm tạm thời hoặc vĩnh viễn đối với 1.120 tài khoản, theo hãng AP đưa tin. Sina Weibo cho biết trong một tuyên bố rằng công ty sẽ tiếp tục tăng cường điều tra và dọn dẹp tất cả các loại nội dung bất hợp pháp, đồng thời tạo ra một môi trường cộng đồng hài hòa và thân thiện cho đa số người dùng. Thế nhưng, trước thảm cảnh đẩy con dân vào miệng cọp rồi buông tay này, chắc chắn lòng người dân tại Trung Quốc đại lục không còn được hài hòa nữa rồi.